Quý vị và các bạn thân mến, Ukraine dự đoán Nga đánh lớn sau ngày 15 tháng 2. Theo những thông tin tình báo của Ukraine, Nga rất có thể sẽ mở một đợt tấn công mới với quy mô lớn trong những ngày tới và Kiev đã sẵn sàng cho kịch bản này. Theo báo Financial Times, Ukraine đã thu được thông tin tình báo rất đáng tin cậy rằng Nga chuẩn bị triển khai một đợt tấn công mới trong vòng 10 ngày tới. Nguồn tin nhận định, chiến dịch tấn công này của Nga dường như là nhằm kiểm soát hoàn toàn vùng Donbass, miền đông Ukraine và có thể bắt đầu từ phía tây tỉnh Luhansk, gần các thành phố như là Kremina và Liman, nơi Nga đã bắt đầu tập hợp lực lượng vài tuần trở lại đây. Ngoài ra, Financial Times cũng cho biết Moscow đang tăng cường lực lượng ở phía nam của tỉnh Donetsk với lực lượng tiếp viện sẽ triển khai ở các làng xung quanh thành phố Mariupol. Mục đích của Moscow là tấn công trước khi Ukraine kịp nhận thêm xe tăng và những khí tài hiện đại khác của phương Tây. Một cố vấn quân sự giấu tên của Ukraine cho biết đợt tấn công mới của Nga có thể do các đơn vị tinh nhuệ của nước này đảm nhiệm. Đây là những lữ đoàn cơ giới hóa thích hợp ngay cả khi năng lực của họ đã giảm so với giai đoạn đầu của xung đột. Serhii Haidai, người đứng đầu chính quyền quân sự Luhansk cũng nhận định Nga mở chiến dịch tấn công mới sau ngày 15 tháng 2. Theo ông Haidai, Nga đã liên tục chuyển binh sĩ và khí tài đến Luhansk, Donetsk. Mặc dù đưa nhiều đạn dược đến, nhưng người Nga dường như đã bắt đầu sử dụng thận trọng hơn. Dấu hiệu mà ông Haidai tin rằng Moscow đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công toàn lực. Ông cho biết thêm, các tân binh của Nga đã hoàn tất khóa huấn luyện kéo dài 2 tháng và Nga cần khoảng 10 ngày để đưa lực lượng này đến Ukraine, tích lũy nguồn lực cho đợt tấn công mới. Ukraine thay Bộ trưởng Quốc phòng trước trận đánh lớn. Giám đốc cơ quan tình báo quân đội Ukraine Kirino Bulanov sẽ thay thế Bộ trưởng Quốc phòng Oleksiy Reznikov trong bối cảnh mà Ukraine dự đoán Nga sẽ bỏ đợt tấn công mới trong tháng 2 này. Hãng tin Reuters dẫn thông tin từ ông David Arakamir, lãnh đạo của Đảng Người Phục vụ Nhân dân SP của Ukraine ngày 5 tháng 2 cho hay sắp có sự thay đổi về nhân sự ở Bộ Quốc phòng nước này. Bộ trưởng Quốc phòng Oleksiy Zhenikov sẽ được điều chuyển sang vị trí Bộ trưởng các ngành công nghiệp chiến lược nhằm tăng cường hợp tác giữa quân đội và ngành công nghiệp. Thiếu tướng Kirilo Budanov, Giám đốc Cơ quan Tình báo và Quân đội, sẽ kế nhiệm ông Zenikov. Ông Arakamir viết trên Telegram. Ông cũng lưu ý thêm rằng chính sách thay đổi nhân sự thời chiến tranh là hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, ông Arakamir không nói rõ liệu khi nào chính thức có sự thay đổi nhân sự này. Trước đó thì ông Zenikov, 56 tuổi, đã trở thành lãnh đạo Bộ Quốc phòng Ukraine từ tháng 11 năm 2021, vài tháng trước khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine. Trong suốt gần một năm chiến sự, ông đã thúc đẩy mối quan hệ với các quan chức quốc phòng của phương Tây và giúp giám sát việc nhận hàng tỷ đô la hỗ trợ quân sự, bao gồm các bệ phóng, tên lửa và xe tăng. Ở trong nhiệm kỳ của mình, ông đã nỗ lực kêu gọi phương Tây kết nạp Ukraine vào NATO và kịch liệt lên án các hoạt động tham nhũng. Tuy nhiên, theo Guardian, Ozhenikov đứng trước nhiều sức ép gần đây sau khi xuất hiện thông tin cho rằng Bộ Quốc phòng Ukraine chi ngân sách mua lương thực tiếp tế cho binh sĩ ngoài tiền tuyến cao gấp 2 đến 3 lần mức giá bán tại siêu thị. Tin tức trên được cho là đã buộc Thứ trưởng Quốc phòng Vyacheslav Sapovalov và vụ phó vụ mua sắm quốc phòng phải từ chức. Hai người này bị cáo buộc là tham nhũng và cản trở các hoạt động của quân đội Ukraine chính quyền Tổng thống Zelensky vẫn đang đẩy mạnh chiến dịch chống tham nhũng mới để chứng minh Ukraine đủ tiêu chuẩn gia nhập Liên minh châu Âu-EU, cũng như là để nhận viện trợ từ phương Tây. Thông tin được đưa ra trong bối cảnh Ukraine dự đoán Nga đang chuẩn bị cho một đợt tấn công với quy mô lớn trong tháng 2 này, đánh dấu tròn một năm mở chiến dịch quân sự. Theo ông Zenikov, Moscow sẽ tấn công theo hai hướng ưu tiên, tìm cách phá vỡ phòng thủ của Ukraine ở miền Đông và miền Nam – nhằm kiểm soát hoàn toàn vùng Donbass và duy trì hành lang trên bộ đến bán đảo Crimea. Ông Zenikov dự đoán vũ khí hiện đại mà phương Tây mới cam kết viện trợ có thể sẽ không kịp chuyển đến chiến trường. Nhưng Ukraine vẫn có khả năng cầm cự, đối phó với đợt tấn công mới của Nga. Ông cho biết, mặc dù Nga tăng cường gây sức ép lên thành phố chiến lược Bakhmut ở miền đông, nhưng đây vẫn là một thành trì của Ukraine. Nga dùng chiến thuật kéo căng lực lượng Ukraine trước trận đánh lớn. Các chuyên gia nhận định, Nga dường như đang có động thái để buộc Ukraine đưa binh sĩ từ khu vực điểm nóng ra vùng gần biên giới với Belarus nhằm kéo căng lực lượng của Kiev trước trận đánh lớn. Tổ chức Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK của Mỹ nhận định, việc Nga mở thêm hướng tấn công từ Belarus vào Ukraine là rất khó xảy ra. Tuy nhiên thì ISVK cho rằng Nga dường như đang có động thái để buộc Ukraine phải đưa quân lên khu vực biên giới phía đông bắc với Belarus nhằm kéo căng và dằn mỏng lực lượng của Kiev ở trước trận đánh lớn và các khu vực quan trọng khác. Trong cuộc họp ngày 1 tháng 2, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố ưu tiên của Nga là chấm dứt các cuộc tấn công mà Moscow cáo buộc Ukraine thực hiện nhằm vào các khu vực biên giới giữa hai nước. Ông cho biết đây là nhiệm vụ của quân đội. Theo ISVK, chỉ thị của ông Putin có mục đích làm gia tăng sự ủng hộ từ dư luận cho chiến dịch quân sự khi cáo buộc Ukraine gây ra mối đe dọa lớn đối với Nga. Ngoài ra, ISVK cho rằng nhà lãnh đạo Nga phát đi tín hiệu có thể thực hiện các cuộc tấn công xuyên biên giới nhằm đánh lạc hướng và phân tán lực lượng Ukraine khỏi các trục tiến công quan trọng bằng cách khiến họ phải di chuyển tới khu vực Đông Bắc. Mối đe dọa về các cuộc tiến công xuyên biên giới từ các tỉnh Belgorod, Bryansk và Kursk vào phía Bắc và Đông Bắc Ukraine có thể là một nỗ lực để buộc Ukraine phải triển khai các lực lượng tới các khu vực này để bảo vệ chống lại các cuộc tấn công của Nga. Do đó mà phân tán quân đội Ukraine ở một mức độ ISW phỏng đoán. Vào tháng trước, Ukraine nói Nga đã đưa 11.000 quân, 50 máy bay quân sự tới Belarus. Moscow và Minsk cũng liên tục tổ chức tập trận chung thời gian vừa qua. Các cuộc tập trận trên khiến cho Ukraine và phương Tây lo ngại về nguy cơ quân đội Nga có thể sẽ mở một cuộc tấn công đột kích vào khu vực phía bắc Ukraine từ lãnh thổ của Belarus. Tuy nhiên, nhà chức trách của Belarus đã lên tiếng bác bỏ nguy cơ này, đồng thời khẳng định cuộc tập trận chung với Nga chỉ là nhằm tăng cường năng lực phòng thủ của quân đội Belarus. Trong khi đó, giới chức Ukraine đã liên tục cảnh báo rằng Nga đang có ý định tổ chức một trận đánh lớn có ý nghĩa quyết định ở Donbass vào tháng 2. Trước đó, ông Oleksiy Danilov, thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine, nhận định về mỗi tấn công của Nga thời gian tới. Ông nói rằng Ukraine không loại trừ bất kỳ kịch bản nào trong tháng 2 hoặc là khoảng 3 tuần tới và cho rằng các trận chiến quan trọng của Nga vẫn chưa diễn ra. Chúng tôi đã trải qua một giai đoạn khó khăn kéo dài nhưng tôi ý thức được rằng những trận chiến quan trọng vẫn chưa xảy ra